chào các bạn Ngày hôm nay chúng tôi mời các bạn đến để trải nghiệm uh, về kỹ thuật chăm sóc táo uh, với cái giống táo là H17 h và đại 15 và táo đại 15 và trên diện tích ở đây là với tổng số cây là khoảng 40 cây và với diện tích ở đây là khoảng uh, khoảng độ 1.800 mét vuông ba ba sào à, sấp xỉ là ba sào à, miền Bắc bằng 1.800 m2 và à, với cái giống táo à, H17 H17 này thì à, đã tuổi đời là được 35 tuổi rồi ừ. đã trồng được 3 năm và ngày hôm nay ngày dương lịch là ngày 16 tháng 4 năm 2021 và trên địa chỉ ở đây là thôn Nam Thái, Nam Thái xã Lam Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy là đây là chủ vườn là bạn Bùi Duy Phong mà nhiều lần chúng tôi đã đăng tải ở trên trang YouTube và ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là bón táo tại thời điểm nào để cho năng suất đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao và giảm thiểu sâu bệnh à, cho um, các giống táo và thưa quý vị làm cái vườn táo này thì uh, cách đây khoảng độ một tuần thì chủ chúng tôi chỉ đạo là chủ ruộng đã đã bón phân chuồng hoai mục ở đây là cụ thể là bón phân chuồng là phân gà ủ hoai mục và mỗi một gốc như thế này thì bón là 15 kg phân chuồng hoai mục và phân vi sinh thì bón cái phân quế lâm vi sinh và bón mỗi một gốc là một cân trên một gốc đấy và tại thời điểm này thì bây giờ chúng ta sẽ à, công ty sẽ chỉ đạo nhà vườn là bón cái phân silic cân phát bắc giang và ở đây là với cây táo ba năm tuổi này thì quy trình bón là 1 kg Sinic Tân Phát trên một gốc táo như thế này. Đấy. Đây. Đây là túi phân Sinic có trọng lượng là 5 kg. Đấy. Và sẽ ứng dụng tại thời điểm này một cân trên một gốc. Và cái liệu trình này còn được áp dụng từ lay cho đến lúc mà ừ, trong tức là trong quá trình mà phát triển của cây thì sẽ được bón nhiều lần Đấy, và kết hợp cùng với phân NPK cũng như là phân à, vi lượng hoặc là phân um, vi sinh thì uh, sau đây là uh, ông Phong ông có thể um, cắt được phân để uh, rắc bón vâng. um, thưa bà con đây là phân của phân bón công ty Tân Phát Bớt Giang là gia đình tôi đã sử dụng năm nay là năm thứ thứ ba thứ tư rồi thì ở đây trên tay của tôi ấy là có gói túi 5 cân 5 kg đấy là ừ. dùng cho bón lót và bón thúc thì trong cái giai đoạn này là gia đình tôi là Ờ, sử dụng để bón thúc thì ờ, cái ờ, như chị Tân giám đốc công ty đã giới thiệu đấy là cái gia đình tôi đang đã bón cái phân chuồng hai mục là phân gà và cái phân vi sinh thì hôm nay là gia đình tôi là sẽ tiến hành là bổ sung cái phân silic với cái túi 5 cân và cái gói 300 g ba lạng đó thì là ừ. tôi sẽ tiến hành đồng thời phun Ờ, vào ờ, gốc vào mầm để kích thích cái mầm và khử ờ, các nấm khuẩn luôn phòng trừ các loại nấm khuẩn để cho cái mầm nó tươi tốt hơn vâng. à, và cái theo cái hướng dẫn thì, thì tôi sẽ bón vào một cái vào những cái năm trước tôi đã sử dụng đấy là mỗi một cây là tôi sử dụng giai đoạn này là một kg bạn có thể cho cho cho mọi người biết về cái cái cái, cái màu phân này à? bạn cái màu phân thì rất là đẹp và trong đó là đều có rất nhiều màu xanh đỏ trắng xanh đỏ trắng xanh đỏ Đấy. Vâng. và Đấy. hạt phân rất là đều các bạn ạ và rất dễ sử dụng dễ rắc nó vâng. không Đấy. À, có các bạn có ờ, thể rắc luôn nó không bị bết không bết đâu vâng. Đấy. Có một số bạn hỏi là quy trình à, dùng phân silic để trồng táo áp dụng như nào Thì à, ngày hôm nay để trả lời những câu hỏi các bạn Thì chúng tôi đã hướng dẫn một cái clip là bón táo tại thời điểm à, cây chuẩn bị phát mầm hoa à, cây chuẩn bị phát mầm thì à, <coughs> sau khi là sau khi rắc à, xong thì à, à, sẽ lấp đất nhẹ lại và và tưới ẩm cho nó để nó đảm bảo cái, cái độ ẩm của cây ở đây các bạn à, khi mà dùng với phân xinic thì các bạn chỉ cần rắc chỉ cần xới nhẹ một lớp như thế này ở đây là vì à, Ờ, công ty cũng khá là bận ừ, chưa kịp thời lên để uh, giúp cho nhà vườn bón phân hữu kết hợp với các loại phân kia được cho nên là bón tại thời điểm này thì cũng vẫn được các bạn nhé còn nếu như bạn những nhà vườn nào mà ngay từ tại thời điểm trước đây khoảng 10 ngày mà các bạn muốn bón kết hợp giữa phân silic và phân chuồng cùng với uh, hữu cơ vi sinh thì các bạn đào rãnh quanh tán thì cái đào rãnh này thì nó sâu khoảng độ 15 cm và nó rộng khoảng 20 cm. Ừ. Đấy. Và sau đó thì ta rắc phân chuồng ngoài mục cùng với phân vi sinh. Thì nếu như các bạn không muốn rắc quế lâm thì các bạn có thể là dùng là hữu cơ phân hữu cơ vi sinh ví dụ như là hữu cơ phân gà này, phân gà hữu cơ này, phân um, bò hữu cơ này, rồi um, cũng có thể là rắc ngô xay, đỗ xay, đậu tương xay phải không ạ? À, cái giai đoạn vâng. à, ngô đậu thì ở giai đoạn sau chị ạ. Vâng. Vâng, bây giờ là mục đích của nhà vườn anh em chúng tôi là muốn làm sao cái cái thứ nhất là cái mầm nó phải khỏe. Vâng. Bộ rễ phải khỏe thì mình phải à, đưa vào những cái dưỡng chất để để, để nuôi cái rễ và mầm đã. Vâng. Thế còn cái à, ngô đậu là chủ yếu phục vụ cho giai đoạn hoa và quả. Vâng. Đấy giai đoạn sau thôi. Thế mà ông lại làm tiếp tục cái, vâng. À, cái gốc này. Vâng. Và khi mà mình đã đất đã trộn các loại phân lại cùng với silic tân phát các bạn rắc quanh um, tán này rồi thì chúng ta lấp đất lại và sau đó tưới nước giữ ẩm cho cây Đấy. nhưng ở đây nhà vườn vì sao mà chia ra hai công đoạn là bởi vì um, công ty cũng bận quá chưa uh, lên kịp thời giúp nhà vườn bón phân cùng với phân trường cùng với ờ, phân hữu cơ vi sinh được cho nên là tại thời điểm này bón phân sinh bổ sung vẫn hoàn toàn là đảm bảo tốt cho cây trồng các bạn nhé cũng xin được trao đổi với bà con với à, anh chị ở công ty uh, phân bón Tân Phát Bắc Giang là tại sao là tôi chưa sử dụng cái à, phân bón NPK vào giai đoạn này. Vâng. À, cũng rút kinh nghiệm từ những năm trước thôi. vâng. Nói chung nhà vườn là thường hay lấy cái kinh nghiệm của năm nọ sang năm kia. À, những cái năm đầu tiên tôi mà sử dụng vào cái phân bón này NPK hàm lượng cao á thì cái cái mầm này cái mầm này sẽ bị nứt à, à. Đấy, bởi vì là nó nổ nó nứt nó nứt nứt ngang nứt dọc rồi nó, nó tác hại đến cái mầm này à. Đấy, cho nên là ờ, giai đoạn này là chưa cần thiết đâu mình chỉ làm sao làm cho ờ, cái bộ rễ nó khỏe thôi và mầm nó khỏe thôi là được rồi thế còn giai đoạn sau thì cứ ờ, thế theo quy trình của hướng dẫn của các đơn vị cung cấp phân bón này cũng nhờ khoa học kỹ thuật nữa thì làm sao nó đảm bảo cho cái, cái mầm cây của mình ví dụ như cái mầm này ở đây thì bà con lưu ý giúp là khi một cái mầm mà nó lên tầm này ấy, cái hệ công cấu nó cắn rất là nhiều đây ví dụ đây là một minh chứng mấy con công cấu đây này à đây đấy cái này thì ờ, cái cái, cái công cấu này thì chị ờ, cũng đơn giản thôi à. mình ờ, nên phòng phun vào cái buổi chiều tối nó cắn vào buổi chiều tối đấy à. chứ ban ngày nó không cắn đâu vâng đấy, lúc chập tối là nó cắn đây này những cái mầm này tôi cũng bỏ đi mà vâng đấy, tôi chỉ nuôi lên mấy cái mầm nó đang đang nhú ở đây thôi, đấy, những cái mầm bắt đầu từ cái mầm gốc này đổ xuôi là không không dùng đâu vâng. bỏ hết mà đấy. nhưng mà lưu ý đấy là cái một trong những cái vấn đề mà cái côn trùng nó cắn phá khi mà bạn đã sử dụng cái à, thuốc gì để mình phun cái đấy à cái thuốc thì uh, bây giờ là trong giai đoạn này là dùng cái à, tôi hay dùng cái sẹt sài gòn sẹt ba hoặc sẹt bút thôi à. mấy cái loại sẹt đấy thì phun vào nó nó dễ mà chị nó rất đơn giản thôi không khó vâng. đâu ừ. ở đâu trên thể thuốc bảo vệ thực vật nó có đủ hết mà ừ. vâng theo kinh nghiệm của nhà vườn thì để tránh cái nứt mầm nứt mầm táo thì các bạn à, không nên bón NVK tại thời điểm này và NVK sẽ bón tại thời điểm nào thì khi mà à, cây táo nó cái cành táo nó vươn đến chạm cái cái dàn này các bạn này đấy nó vươn chạm cành dạ, dàn, này thì lúc đấy ta sẽ dùng đây ạ mời anh chị xuống cái cây này để trao đổi thêm cái giai đoạn em rác để em lâng ờ, nhiều nhiều tí anh không cân đâu mà ừ, anh có cho nặng tay cân nặng tay thời điểm này mỗi gốc chỉ cần cân cân này là đủ nó như thế cà phê thì không không cái đến kia hơi và báo cáo với anh chị là cái ờ, quy trình làm táo thì bà con cũng đã theo dõi các cái video clip trước Ờ, và cái thời điểm đó là thời điểm đang à, có quả và chuẩn bị thu hoạch và năm nay ấy là công ty à, Tân Phát Bất Giang à, sẽ tiến hành cùng với nhà vườn là triển khai là là quy trình từ đầu từ lúc bón thúc cho đến bón lót và bón thúc và chăm sóc đến lúc mà có ra hoa đậu quả và đến thu hoạch thì đây cũng báo cáo anh chị là cái mầm những cái mầm này, hiện tại ấy, là đang có là sau này chúng tôi là phải tuyển chọn những cái mầm đạt đúng cái kích cỡ và và khả năng ờ, để cho ra hoa đậu quả sau này đây vâng, tất cả những cái mầm này nó mọc trên cái, những cái thân cũ này này à. là không nên để anh chị ạ à. những cái mầm thân cũ này không nên để à. mà phải để <laughs> cái, cái, cái thân mình mới, đây, đây, đây như, như như như cái mầm này đây như mầm này đang, đang lên đang lên này mầm này hoặc mầm, mầm bên này đang nhú này đấy. đây đây bên này nữa ờ, các đang đang nứt nhanh này này. Đây đây đang nứt này. Đây, đây. đây đang, đang nhú này. Đấy thì đây, tất cả những cái mầm đấy là mình phải phải phải nuôi nó à, và giữ lại nó. Còn những cái mầm này sau bỏ. mầm này thì bây giờ là cái sâu cắn phá đây. cũng kệ nó thôi. Đấy. Ờ, nhưng mầm này thì bỏ ra Bỏ đi hết mà. À. Thì chọn có ba mầm thôi. Đây một, đây một, đây một. À. Mà nên chọn những cái mầm nó gần nhất ở trên này. À. trên cao đấy, à? cao vâng. thì nó sau này nó liền cái cái, cái sẹo và vết thương nó liền nó đắp ụ lên như này vâng. đấy, nếu mà mình thì cắt nó, thì nó cứng đấy, khỏe nó cứng khỏe và nó bền lâu hơn đấy thì là đấy là một trong những cái mà chia sẻ với bà con chúng ta thôi để, vâng. để làm cái vườn táo ấy thì cũng nhiều nhà vườn làm rất là thành công cá nhân tôi tôi thấy rằng là mình nên chọn ví dụ như cái mầm à, sau này nó sẽ phân ra rất nhiều nhánh anh chị vâng. đấy, nhiều nhánh và có những cái mầm mà nó không ít nhánh ờ, mà những vườn mà, mà nhiều nhánh á, là cái tỷ lệ hoa và quả sau này nó rất là sai đấy nó như kiểu là cái, các cái cây trồng khác được cứ nhiều nhánh nhiều hoa nhiều cành ấy là nó khỏe hơn đấy, còn cái vấn đề là sâu bệnh đấy anh chị cũng thấy đấy hiện tại bây giờ nó đặc biệt là côn trùng à, là nó cắn phá đấy bọ cánh cứng đấy nó cắn phá à, và đây ở đây có một con sâu đây này à, đây, đây có con sâu, con sâu này sâu này là sâu gì đây sâu đó là sâu cắn lá thôi à, sâu cắn lá sâu gióm này theo gióm theo con lá đó theo con lá đấy ừ. đấy thì mình sẽ ờ, loại trừ những cái dòng sâu này ở cái thuốc ờ, bảo vệ thực vật ở các cái đại lý nó có hết mà vâng nhưng mà đối với gia đình tôi là chưa quan tâm nhiều về cái, cái mấy cái mầm này ừ. tôi chỉ quan tâm mấy cái mầm sắp ra này Ừ. những cái mầm đấy mà để nó tấn công như thế là không không không đảm bảo cho à, cái đấy. cái quy trình sản xuất mình sau này Lúc đấy, đấy khi nào mà những cái mầm trên này nó ra thì đây. mình sẽ vâng, vâng, chú ý để vâng. chăm sóc chú ý chăm sóc à. đấy, bảo vệ nó tốt hơn mấy cái đấy cái này đấy cái này ừ, cái này nó đang sưng sưng nó đang nứt này đấy. thế sau đó đến cái mầm bên này đối như ừ. cái mầm táo của cái cây à, một hai năm ừ. tuổi anh chị ạ nó bây giờ như là cậu đây ấy là cũng đã sử dụng à, à, đã có một cái vườn nên bây giờ cao rồi vâng. chuẩn bị leo giàn rồi nó lên đành mà nó cái mầm già cây già này nó ra xong rồi nhưng về sau đều không ảnh giống nhau thời điểm giống nhau hết khác chỉ đâu anh cho em hỏi cái gói ba gram này cái gói 300 gram này thì như cái đợt trước cũng đã chia sẻ bà con rồi bây giờ nói lại thôi là cái gói này là chúng ta sử dụng được tất cả trong cái trường hợp mà phun gốc phun lá phun cây và phun vào trong dưới dưới đất thì cái gói này là tôi ờ, làm theo cái hướng dẫn của ờ, công ty hướng dẫn ấy. và nhà sản xuất đã đề ra là gói này là 300 ờ, gram pha với 60 lít nước Đấy, 60 lít nước thì chúng ta là cứ lọc lấy cái bã bỏ bã đi để lấy một cái dung dịch nước trong đấy. nước trong thôi thì mình cứ phun để khỏi tắc vòi đúng. thế khi phun á thì bà con lưu ý là chúng ta phun ướt đều đối với cành lá này chúng ta phun ướt đều lên thân cành lá và trong gốc thân cành và có thể là phun ra ngoài rìa đất xung quanh rìa đất quanh tán đấy, quanh tán để nó bảo vệ gói này là ba bình ba bình đúng rồi ba bình phát vai đấy một bình mà 20 lít đấy đấy là từ 3 đến 4 bình dao động khoảng đấy thôi đấy, cái gói này là à, tôi sắp tới là tôi ngay như thời điểm bây giờ thì báo cáo bà con cũng hơi trưa rồi cũng không không kịp phun nữa rồi khả vâng. năng buổi chiều buổi chiều nhé buổi ừ. chiều thì sẽ không ngay đấy vâng. sẽ tiến hành làm luôn đồng bộ luôn đúng rồi nó kịp có cả đủ à, cả bón lót và cả phun vâng. và thưa ông um, Bùi Duy Công là bà con muốn hỏi rằng bón như thế này rồi thì đến thời điểm nào chào chú Linh nhé chào thầy giáo Linh nhé vâng, chào anh đến thời điểm nào thì mình lại lập lại một cái quy trình bón như này tiếp và à, khi nào thì ta cần bón NPK vâng cũng báo cáo anh chị là cái quy trình bón phân thì ờ, như gia đình tôi ra bón cách đây 2 năm về trước ấy thì cũng ờ, công ty cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể rồi thì nói là với bà con tôi là giai đoạn bón lót thì là tôi đã làm rồi mà con đã, đã thấy xong. rồi và à, đúng xong. ra thì cách đây được khoảng 10 hôm cơ ờ, vâng. à, 10 với 15 hôm nhưng công ty lúc cũng bận việc không không lên kịp nhưng mà nếu bà con ờ, mà làm bây giờ cũng không muộn đâu chị ạ vâng Để cái phân Vẫn này kịp. bón bất kể lúc nào được sao cả thế nhưng mà cái uh, giai đoạn kế tiếp như chị hỏi đó là tôi uh, sẽ xác định cái mầm này này vâng. cái mầm này nó vào giạt và lúc đó cái cành này nó nó chuyển sang màu màu màu xanh chị ạ à. vâng cái cành này, này. Vâng. thân cành này nó chuyển sang màu nó xanh và xanh. cái tán của nó sẽ ra những cái mầm tán đây đây vâng. mầm nách ạ à những cái cành đấy nó vươn ra nó vươn ra nó vươn ra lúc đấy là cái mầm của mình nó cứng rồi vâng. đấy cứng rồi thì mình cứ phun và à, bón phân à, kế tiếp trong đó có phân chuồng này phân vi sinh này và phân uh, à, silic vâng. và đồng thời npk luôn lúc đấy nó không bị đổ nứt nữa à nó hay đổ nứt là chính là giai đoạn mầm tầm này vâng. tầm này là để xuôi này tầm dưới mầm gàn này để xuôi đấy vì lúc này cành nó còn non, còn non nếu như mà ta mà cho NPK vào đây thì nó trong NPK nó rất nhiều đạm và nếu có nhiều đạn như vậy thì nó bốc nhanh vâng. bốc nhanh quá thì ê, cành nó lon thì nó sẽ bị lổ vâng. bị lổ cành và từ cái lổ này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vâng cũng có báo cáo với bà con là ở đây thì uh, bà con thấy cái mầm táo đấy và gốc táo là trong cái giai đoạn uh, gia đình uh, chăm sóc uh, quy trình từ đầu đấy là bón lót và kế tiếp là bón thúc thì quá trình bón thì trong một năm gia đình tôi là bón cái phân silic uh, gói túi to được Đấy là được chia ra là 3 đến 4 lần mà con ạ. 3 đến 4 lần, mỗi lần là tôi sử dụng vào đấy là khoảng kg. 1 kg. Đấy, thế nhưng mà ở đây á, ở đây bà con lưu ý là cái phân này nó hỗ trợ uh, uh, và tôi làm tôi rút uh, cái kinh nghiệm ấy là khi mà bón với NPK là chỉ cần 50% của cái lượng bón mọi khi chưa có silic thôi. Đấy, như có silic rồi thì ta là giảm đi thì ờ, cái NPK chỉ còn 50% và ta đưa cái này vào thì nó hỗ trợ cho nhau cái nhóm trung lượng này tôi giờ tôi nghĩ một cái là khi mà đưa cái này vào thì cái đa lượng nó phát nó huy được cái cái hiệu quả của nó và đây thì bà con đã thấy cái gốc táo và gốc táo gia đình tôi là đây cái gốc này là bước vào năm thứ tư tức là ba năm ờ, qua rồi đấy bước vào năm thứ tư bắt đầu vào năm thứ tư đấy thì cái quy trình bón phân và cũng như chăm sóc thì nó cũng như cây trồng khác thôi anh chị ạ thì là và sâu cắn lá thôi đây ví dụ con sâu nó đang bò lồng ngồm đây đấy. <laughs> à, đây là cái cái đấy là nó cũng không có gì phức tạp lắm bà con có thể là ra à, hiệu thuốc bảo vệ thực vật chúng ta mua những cái nhóm thuốc côn trùng trong đó có uh, chị câu cấu và sâu cắn lá thì phun vào cái là nó hết thôi nhưng giai đoạn sau anh chị ạ giai đoạn sau mà giai đoạn quan trọng nhất là khi ra cành ra lá là chúng ta cần phải đủ dinh dưỡng cho nó cho cái cây trồng để phát triển lúc này nó cần ăn rất là mạnh cái cây này anh chị cũng biết rồi là sau khi ờ, đốn mầm và cắt mầm ờ, cắt cành ấy, mầm ra được nó gọi là trẻ hóa thôi vâng. cái trẻ hóa thì ờ, nó cần cái dinh dưỡng rất là nhiều nó phát triển nhanh mà thì là chúng ta phải bổ sung các cái dinh dưỡng trong đó có nhóm uh, ờ, phân ờ, của công ty Tất Phát Bắc Giang là phân bón Silic đấy đó, thì nó đã hỗ trợ cho cây trồng của mình. Uh, cá nhân gia đình tôi là cũng cảm ơn công ty cũng đã có những cái uh, chương trình hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân và gia đình tôi là uh, tôi thấy rằng là cái cái hiệu quả của nó là mang lại uh, thiết thực. Uh, đấy là cái qua cái một hai vụ vừa rồi đó uh, cũng có đã thu bà con cũng đã nhìn thấy hình ảnh uh, thu hoạch táo của gia đình đó thì hy vọng là trong năm nay công ty cùng với gia đình là bắt tay nhau với các hộ dân là là làm theo cái quy trình từ đầu vâng. ờ, và chăm sóc ờ, từ đầu và đến ờ, thu hoạch thế thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều mang cái sản phẩm đến cho bà con nhân dân chúng tôi chúng tôi thì là người nông dân thì chỉ biết rằng là cái cây trồng của mình có thu hoạch hiệu quả hay không là nhờ quá trình chăm sóc và bón phân đấy vâng. thì chăm sóc thì nó có mấy cái như vậy thôi để phòng trừ sâu bệnh hại và bón đủ dinh dưỡng cho cây vâng. để cho đất và đến sau khi mà hết cái, cái quy trình bà đót xong thì đến khi bà táo nó phát cành nó bằng đó. cái giàn này thì bắt đầu ta lại tiến hành lúc này ta lại tiến hành bón thúc các bạn ạ đấy và quy trình ở đây thì công ty sẽ chỉ đạo là chúng ta vẫn bón một cân silic này trên một gốc và cái NPK lúc này chúng ta mới sử dụng NPK này thì NPK là trước đây mà chưa có phân silic thì à, bạn Bùi Duy Phong là bón là khoảng độ 4 năm lạng trên một gốc. Vâng. Nhưng mà nay có phân silic bổ sung thì ta chỉ bón hai lạng, lạng hai lạng trên một gốc. Hai lạng đến hai lạng rưỡi. Vâng, hai lạng và hai lạng rưỡi thôi. Đấy. Thế và mình ờ, bổ sung uh, thêm cả một uh, chút phân chuồng nữa đúng không? Vâng, có Đấy. phải có phân chuồng ạ. À, bổ sung thêm khoảng 15 kg phân chuồng nữa. Ừ. Thế và đồng thời là um, nếu như các bạn có hữu cơ vi sinh thì các bạn bổ sung thêm thì mỗi một gốc thì ta cũng cho khoảng độ 7 8 lạng cho đến một cân. Đấy. Dạ. Thì để cho táo mà muốn được thu hoạch trước vụ khoảng độ 15 đến 20 ngày thì các bạn phải bổ sung kịp thời bón phân xịt. Tại thời điểm này nếu như bà con chưa bổ sung kịp cái phân xịt này thì sau đây khoảng độ 50 ngày các bạn bà con vâng. vẫn có thể bổ sung thêm cái phân xịt này. Đấy. Và đồng thời là nếu như trong giai đoạn bón non này mà mình chưa bổ sung kịp cái phân silic thì đến tại thời điểm bón thúc bà con phải bổ sung cho nó thì nó đầy đủ cân đối dinh dưỡng tức là nó có đa lượng này có trung vi lượng này có phân hữu cơ này có phân vi sinh này thì cây cối nó sinh trưởng phát triển khỏe tốt và nó sẽ cho bà con được, được thu hoạch trước vụ khoảng độ uh, ờ, 15 cho đến 20 ngày thì trước vụ thì táo của chúng ta có thể là được là 25 30 nghìn cân nhưng đến giữa vụ mà người ta thu đồng loạt thì táo lúc này nó chỉ còn độ 15 20 nghìn thôi thì nó không có giá trị cho nên là một cái bí quyết vô cùng quan trọng ở đây là muốn để cho táo khỏe táo năng suất cao và đảm bảo được cái độ giòn ngọt cũng như là hạn chế những ruồi vàng thì chúng ta còn nhiều những cái bí quyết nữa và chúng tôi sẽ làm những cái hướng dẫn vào những cái clip tiếp theo vào những tùy vào những từng đợt chăm sóc nhưng tại thời điểm này thì bà con phải bổ sung đủ cái dinh dưỡng cho nó tức là có đa lượng trung lượng hữu cơ và vi sinh thì sẽ đảm bảo được cái năng suất chất lượng à, tốt cho táo vâng ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ hướng dẫn bà con như vậy thôi và mọi cái thắc mắc thì à, bà con hãy liên hệ với uh, mọi cái thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc táo thì bà con hãy liên hệ với uh, bạn Bùi Duy Phong để được tư vấn cụ thể hơn, rõ hơn và sẽ liên hệ theo số điện thoại của ông của bạn là số 0931 674 559 bạn có thể nhắc lại một lần nữa số điện thoại của tôi là 0931 674 559 vâng. chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bạn Bùi Duy Phong ở đây để bà con có thể tiếp cận chủ vườn một cách ờ, tốt nhất và tư vấn cụ thể nhất còn mọi thắc mắc về phân silic thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân số điện thoại của tôi là 0904 7 066 hoặc 0914 618 969 để được cập nhật những thông tin mới nhất và để đón tiếp đón tiếp tục đón những video hay hơn nữa thiết thực hơn nữa thì bà con hãy liên hệ với số điện thoại của tôi là, là 0914 618 969 hoặc là 0904 007 066 và mọi thắc mắc của các bạn thì chúng tôi sẽ giải đáp kịp thời và cuối cùng thì à, một lần nữa là cảm ơn bạn Bùi Duy Phong và, và kính chúc bạn cùng với các chủ vườn ở đây một năm được thành công rực rỡ trong cái táo à, trên các loại giống táo của mình. À, cảm ơn. Vâng. Hẹn các anh chị à, vào giai đoạn à, vâng. chăm sóc kế tiếp là đến lúc thu hoạch. Vâng. Dạ. vâng chào chị.